bãi bãi lần hai vẫn hoang sơ vẫn đẹp tuyệt trần xin chào mọi người hiện tại à, mình đang ở à, tại à, bãi biển bãi rạng của nhân lý trên trục bãi đằng hai bên kia là chùa phước sa xa xa kia đây. hôm nay cả nhóm đi vào đây nó mất hai lượng sao anh Trung Thiên ấy hả hôm nay biển rất là đẹp biển mình có xa à, xa kia có đội xa xa kia có đội đang à, lấy à, rong họ lấy những miếng rong như thế này này ốc á ờ ăn đâu dạ lù ăn đó nó gọi là ốc trinh nữ đó anh ạ à anh, anh, ờ, à, ờ, anh, anh, anh, anh sâu cho mọi người xem đây ốc chanh nữ à anh nhìn thấy giống ốc chanh nữ cái hình hài của nó đây à chi nữ đó à, cái uh, Nghe là thích rồi. tiếng gọi ban vẽ là trinh nữ Nghe là thích rồi Ôi, xa xa kia có một uh, nhóm đang lấy rong đến gần xem nào Ồ nhiều ta Nó phơi khô teo lại chút xíu á đây đó bạn đây có nâng vừa ấy rồi về chia ra sao ạ à, à rồi phát cơm ờ, từ thiện rồi anh thắng ờ, chung tay ờ, làm công việc thiện nguyện anh thắng này là rong rồi phơi khô rồi mai đi làm anh anh chay á làm rồi trộn á à, giữa đi thiện nguyện á wow đây mọi người đây có mọi người đang làm công việc gọi là thiện nguyện đi vứt à, à, những cái à, rong này về cho chùa để có những bữa cơm mai nay là rằm rồi ngày mai là rằm rồi lắm bây giờ mất thời gian đây vô đây vô đây vô trong đây con con cho phơi đi vô đây phơi Ồ, những chương trình này rất là thích anh Thắng à tới ờ, mùa là là là là, là đi uh, vào đây ờ, lấy uh, lấy trong biển này rồi về kiểu về uh, góp lại cho chùa rồi uh, nấu mấy cơm ở uh, nấu cơm nấu cháo nấu gỏi đồ ăn uh, kiểu uh, ngày uh, ăn chay á uh.

phải có cái đồ bấy ra đây vào à, bãi rạn à, uống trong bao và cho một tí vị biển vào cảm giác rất là lạ thank you uh, ờ, rong được uh, lấy rồi cho vào bao đem đi phơi đem đi phơi chứ giờ đi về ờ, cũng sóng gió lớn uống được uh, bia với lại nước mặn hơn. một chiếc xuồng nhỏ đang đón chúng tôi về tầm này là 5 giờ hơn rồi dạ trời mát à, khoảnh khắc rất là đáng nhớ trong chuyến đi hôm nay rồi ờ, cho rác cho cho đồ lên đi chào chú lên đi trang ơi Thank you.